rất lớn. Phần nào giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ đón xuân vui tươi, tươm tất hơn. Những năm gần đây, đơn vị luôn nỗ lực vận động các nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện, hỗ trợ chăm lo Tết cho gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Những hoạt động thăm hỏi tặng quà trong dịp Tết đến xuân về thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, chung sức vì cộng đồng, qua đó lan tỏa tình yêu thương và rút ngắn khoảng cách, mang mọi người đến gần nhau hơn. Và khi mà nhắc đến sự đồng lòng thì có lẽ thời điểm này đã được à, thể hiện rõ nhất. Chính tình yêu dành cho bóng đá nước nhà đã mang đến điều đó chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam đã khiến cho người hâm mộ ngất ngay trong vui sướng khi mà lần đầu tiên lọt vào một trận chung kết của giải đấu mang tầm châu lục. Rất nhiều người đã mang cờ qua băng rôn đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng. Nhu cầu sử dụng các vật phẩm để cổ vũ dự kiến sẽ còn tăng mạnh trong trận chung kết vào ngày mai. Chính vì vậy mà trong những ngày vừa qua, các công nhân in cờ phải làm việc ngày đêm. Khoảng 3 ngày nay thì các cơ sở làm cờ băng rôn liên tục tăng ca để cung cấp đủ sản phẩm trước trận chung kết U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Mỗi ngày thì một cơ sở làm ra hơn 20.000 chiếc băng rôn cờ và biểu ngữ để phục vụ nhu cầu cổ vũ bóng đá. Đơn đặt hàng gửi đến ngày càng nhiều nên các cơ sở phải làm việc trắng đêm. Dù vậy thì họ vẫn không thể cung cấp đủ cho các cổ động viên. Dù đội tuyển U23 của chúng ta có thắng hay thua trong trận đấu ngày mai thì chắc chắn chiếc băng rôn cờ và biểu ngữ này vẫn sẽ nhuộm đỏ nhiều tuyến đường trên khắp Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ thì tại thành phố Cần Thơ đã mọc lên nhiều điểm kinh doanh các dịch vụ này. Tại các tuyến đường nội thành Cần Thơ như 30 tháng 4, 3 tháng 2 Mậu Thân, Đại lộ Hòa Bình xuất hiện rất nhiều điểm bán áo, cờ, băng rôn, ngôi sao dán mặt phục vụ cho người hâm mộ cổ vũ tuyển U23 Việt Nam. Không khí mua sắm tại các điểm dịch vụ này cũng khá nhộn nhịp. Một chiếc áo cờ đỏ sao vàng như thế này có giá từ 55.000 đến 65.000 đồng. Cờ có giá từ 30.000 đến 60.000 đồng một lá tùy kích cỡ. Băng rôn với khẩu hiệu Việt Nam vô địch có giá 15.000 đồng. Theo chủ các cơ sở kinh doanh, mặc dù còn đến một ngày nữa mới diễn ra trận chung kết, nhưng hôm nay đã có rất đông người hâm mộ tìm mua cờ, áo để cổ vũ cho đội tuyển U23 của chúng ta. Như vậy là trận chung kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đang được người hâm mộ Việt Nam đếm ngược từng giờ. Mới đây thì Bộ Công an vừa có công điện yêu cầu công an các địa phương, các đơn vị trực thuộc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong thời điểm diễn ra trận chung kết. Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vui chơi công cộng, các khu vực trung tâm tuyến đường trọng điểm trước, trong và sau thời gian diễn ra trận bóng đá giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Ngoài ra, từ Bộ Công an cũng yêu cầu là không để hình thành điểm tuyệt đối không để xảy ra đua xe trái phép, ung tắc giao thông, đồng thời chủ động phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và giải tán đám đông. Vui nhưng mà vẫn phải đảm bảo trật tự và an toàn, đó là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn, nhất là trong thời điểm Tết đến xuân về như hiện nay. Cũng trong niềm vui những ngày cuối năm thì mới đây bà con nông dân tỉnh An Giang vô cùng phấn khởi trước thông tin địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho liên kết với Đan Mạch đầu tư trung tâm heo giống công nghệ cao. Chủ trương này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là xây